Và tiếp tục cho video ngày mới ngày hôm nay, em lại gửi đến quý vị và mọi người khách hàng chúng ta với uh, một căn nhà với ở đây thì có hai căn xây dựng sống nhau thì đã bán một căn rồi nha quý vị và chỉ còn lại một căn nữa thôi và căn nhà này thì à, trước chủ nhà đang kêu với cái giá bán là 5 tỷ 600 à, triệu và đã giảm lên đến khoảng 300 rồi và chỉ còn lại với giá là 5 tỷ 3 thôi và với một cái diện tích là ngang 4m2 và độ sâu là lên đến 11m và được xây dựng với thiết kế là một trệt và hai lầu như quý vị với công năng sử dụng là khu vực sân đậu xe máy phòng khách phòng bếp và có lên đến 3 phòng ngủ và 4 nhà vệ sinh có khu vực à, phòng giặt và sân phơi như quý vị. Căn nhà mình thì có hướng chính là hướng đông hoặc là đông nam đều phù hợp cho những ai thuộc mệnh theo phong thủy là đông tứ trạch nha quý vị. Và căn nhà này thì đang còn mức giá bán là chỉ với giá là 5 tỷ 300 triệu đồng thôi và còn thương lượng nha. Căn nhà này thì đã được gia chủ là tặng full nội thất đầy đủ hết rồi. Gia đình cái hàng mình chúng ta mua thì à, chỉ việc là sách vali vệ ở thôi và cũng là full à, nội thất từ bộ sofa đến bàn ăn cũng là giường tủ à, kệ để tivi và bàn trang điểm luôn nha quý vị với căn nhà mình thì được ờ, xây mới và cũng là nằm trong một khu dãy khu nhà lầu như quý vị và một con đường rộng lên đến khoảng 5 à, mét và một con à, đường à, hẻm rất là sạch sẽ và thoáng mát này quý vị khu đây thì khu nhà lầu nha quý vị ơi rất là đẹp này ở lần bên đây thì phải nói là tuyệt vời rồi với căn nhà mình thì đang được nằm trên khu vực vị trí ngay trục đường của đường Phạm Văn Chiêu thuộc phường uh, ờ, 14 quận cò Vấp thành phố Hồ Chí Minh và với căn nhà mình là một con hẻm rộng đến khoảng 5 mét nha quý vị.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 uh, bên trên nha quý vị và được gia chủ là tặng full nội thất đầy đủ và đây là một mẫu nhà thiết kế theo cách mẫu hiện đại hình vuông và được gia chủ là trang trí khu vực bên ngoài mặt tiền của căn nhà chúng ta rất là đẹp nha quý vị với thiết kế phải nói là vô cùng tuyệt vời và đang được gia chủ bán với cái giá cực kỳ là ưu ái ở bên kênh nhà đất bên em thì uh, quý vị khách hàng chúng ta xem và quan tâm đến thì liên hệ để đi xem nha quý vị Vâng thì ở à, bên ngoài chúng ta sẽ có một lớp cửa sắt và được gia chủ làm bốn cánh. Khu vực ở đây thì ở à, chúng ta sẽ có một cái à, khoảng sân, khoảng sân này rộng đến khoảng 50 phân nha quý vị, 5 đến 60 phân. Đấy, khu vực bên ngoài và bên trong thì chúng ta sẽ có một lớp cửa nhôm xin pha và kính cường lực 10 ly và được gia chủ làm bốn cánh nha quý vị. Với nhà mình thì gồm hai lớp cửa nhá. Và nhà này thì nhà mới, đẹp và được gia chủ là tặng full nội thất và đầy đủ hết rồi. Anh chị có chỗ mình mua bán thì công chứng ngay trong ngày đều được nha quý vị. Với căn nhà mình thì ờ, sổ hồng riêng cũng là sổ ờ, hồng ờ, đầy đủ và giấy tờ pháp lý rõ ràng, công chứng ngay trong ngày.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 thất đầy đủ hết nha quý vị xây dựng à, với ngang 4m2 và độ sâu là 11m xây dựng hết đất luôn nha phun đất luôn nha quý vị Khu vực ở phòng khách thì ờ, sẽ được gia chủ tặng gia đình mình với một bộ sofa kèm theo là kệ để tivi và có bàn luôn nha quý vị. Bên trên thì ờ, chúng ta sẽ có hệ thống là đèn trùm, đèn led, đèn chiếu sáng căn nhà mình nha và có trần thạch cao. Đấy, và khu vực bên trong phòng bếp thì ờ, được gia chủ là thiết kế với những các cái chất liệu uh, tủ bếp thì được gia chủ làm những cái chất liệu gỗ an cường rất là đẹp và rất là chắc chắn nha quý vị. Khu vực bên trong đây thì sẽ được gia chủ là tặng gia đình mình với một bộ bàn ghế ăn gồm 5 ghế nha quý vị. Đấy, với không gian khu vực phòng bếp này có khu vực à, rửa mặt ở bên ngoài và có nhà vệ sinh bên dưới và được gia chủ là tặng gia đình mình chúng ta với một cái tủ lạnh à, hai cánh và với um, có máy à, hút bụi rồi lại với ờ, máy um, hút khói hút bụi rồi nha quý vị lại với căn nhà rất đẹp và tuyệt vời và đang được gia chủ bán với cái giá cực kỳ là mềm mại và yêu thương ở bên kênh nhà đất bên em chỉ với giá là 5 tỷ 300 triệu đồng thôi và còn thương lượng nha quý vị một căn nhà xây dựng một trệt và hai lầu rất là tuyệt vời và nhà mới sổ hồng riêng gia đình à, mua thì à, sẽ được gia chủ là bao sang tên cũng như là hỗ trợ vay vốn ngân hàng gia đình mình hết mức nha quý vị và khu vực cầu thang đây thì à, sẽ được gia chủ thiết kế với um, mặt đá hoa cương và tay vịn bằng gỗ căm xe và lan can thì được làm bằng sắt nha quý vị đấy với à, à, làm bằng sắt rất là chắc chắn và tay vịn thì à, cũng rất là bự nha nhà mình thì à, chủ nhà xây mới và rất đẹp full nội thất đầy đủ hết luôn rồi và bên trên lầu thì à, chúng ta sẽ có um, à, hai phòng ngủ và hai vệ nhà vệ sinh này ở trên lầu đầu tiên Đấy, với à, bên trên lầu nữa lầu 2 thì à, chúng ta sẽ có một phòng ngủ và một vệ sinh cũng như là có một à, sân phơi và điều đặc biệt của căn nhà mình đây thì có cửa sổ đường trước và cửa sổ đường sau luôn thuận tiện cho gia đình chúng ta lấy số và lấy ánh sáng nha quý vị và được gia chủ là tặng giường cũng như là tủ và bàn trang điểm kệ để tivi và có tặng thêm là điều hòa luôn nha quý vị Đấy, bên trong đây thì chúng ta sẽ có không gian khu vực phòng vệ sinh có vòi tắm hoa sen và à, bồn cầu là hàng Limac nha quý vị rất là đẹp và tuyệt vời đấy một trệt hai lầu và với lên đến 3 phòng ngủ và 4 nhà vệ sinh đấy có giường và tủ được tặng kèm theo đấy vào bên trên thì à, chúng ta sẽ có hệ thống là đèn led đèn chiếu sáng trần thạch cao như quý vị và có vệ sinh bên trong phòng luôn thuận tiện cho gia đình mình nhá Đấy, với à, căn nhà là ngang 4m2 à, và độ sâu là lên đến 11 ờ, mét và hướng nhà là hướng đông, đông nam. Thuộc mệnh theo phong thủy ai là đông tứ trạch hoặc là chúng ta không cần hướng mà đang có cái mức ờ, nhu cầu cần mua căn nhà khoảng 5 tỷ hơn 5 tỷ và đẹp xây dựng là có 3 phòng ngủ và 4 nhà vệ sinh, có phòng thờ và sân phơi. Đấy, phòng giặt sân phơi đường sau. Đấy, và được gia chủ là lập tôn hết bên trên luôn rồi. Đấy, rất là đẹp nha quý vị. Đây với căn nhà là đang có giá bán là chỉ với 5 tỷ 3 thôi Thì à, những khách hàng nào xem và quan tâm đến những căn nhà mới và sổ hồng riêng cũng như là giấy tờ pháp lý rõ ràng Sổ hồng chính chủ và công chứng được ngay luôn trong ngày thì liên hệ khi xem được video này nha quý vị Và bên em thì còn rất là nhiều những căn nhà hẻm xe hơi và đẹp để cho gia đình khách nhà chúng ta xem cũng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 vào tín hiệu chuông để theo dõi những cái à, video mới và những cái sản phẩm mới luôn à, cập nhật đến tất cả quý vị và mọi người khách hàng chúng ta những cái sản phẩm đẹp và những cái căn nhà đảm bảo chất lượng và những cái giá hợp lý cho đại gia đình chúng ta mua như quý vị. Và trong video của em đến đây xin kết thúc và xin khép lại trong video ngày mới và tràn đầy niềm vui. Chúc quý vị những ngày mới uh, sẽ được uh, nhiều niềm vui và hạnh phúc như quý vị. Và một lần nữa thì em xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong video khép kín tại uh, uh, cuối của căn nhà. Tại đây xin chào và xin cảm ơn, xin hẹn gặp lại.